Farithon Active, sức mạnh giành chiến thắng. Em trai có mấy mối tình rồi? Có ha, một mối tình với ờ, người đầu tiên là vợ. Sau khi ly hôn thì ờ, cũng mấy năm em có quen một người cũng lớn tuổi hơn em, chuẩn bị đâu đó xong xuôi hết rồi. Còn khoảng 10 ờ, ngày nữa là đám cưới đó. Cô ấy bị tai nạn mất. Ồ, cái người thứ nhì đó phải không em? Dạ, nên ờ, nói chung là tới giờ cũng 4 năm, hơn 4, 4 năm rồi. Em có cháu nào chưa? Dạ, hồi vợ thì có một bé Thì ờ, lúc mà vợ em bỏ đi á là bỏ lại bé là 3 tháng Em nuôi tới bây giờ là 14 tuổi Trai, trai hay gái? gái? Dạ, trai, trai Con trai hả? Ồ Hoàn cảnh uh, ờ, bạn trai bên đây còn uh, đường tình duyên bên kia thì sao ừ để từ từ hỏi bên bên bên bên đây em em cái điểm mạnh nhất của em là gì cái tính tình của em thì nói chung là rất là hòa đồng nói chuyện thì chủ yếu là vui vẻ mà em hay nói nhiều lắm nói chung là hãy miễn gặp đúng gu là em nói nhiều lắm cái điểm yếu của em là nói chung là khi mà cái công việc gì mà mình làm mình suy nghĩ không được á ừ. là có thể thức nguyên đêm bởi vì đối với em là nói như thế này công việc của ngày hôm nay không muốn để qua ngày mai và không muốn để trì trệ cái công việc của mình thì cái đó là điểm mạnh mà cưng đâu phải yếu đâu đâu không phải là nhưng điểm... mà nhiều khi thức ba bốn đêm liền ờ, bị la ừ. bị mẹ la sao điểm mạnh của mình như nào điểm yếu như nào nói luôn đường tình duyên của mình sao dạ thì ờ, chắc có lẽ là em nói về ờ, hôn nhân trước em cũng giống như anh bên kia thì cũng một lần gãy đổ à, tụi em sống với nhau được 10 năm đến năm 2015 thì tụi em ly hôn thì ừ. hiện nay thì em đang ờ, nuôi hai con hai con trai nhà em thì còn một người mẹ già trên 80 tuổi về cái ờ, điểm mạnh của em thì em rất là độc lập ờ, vui vẻ hòa đồng về công việc nữ công gia chánh thì có lẽ làm theo mình tự nhận xét mình nha là mình làm cũng tương đối tốt cái điểm yếu của em là em rất là thẳng thắn mình nói thật quá người ta lại không vui ừ. với lại một cái nữa là em nói nhanh có cái tật nói nhanh do cái tính chất của nghề nghiệp em chào anh không có nói nhanh đâu em em nói chậm nghe rõ lắm đó rồi sau cái ờ, đợt ly hôn đó là em có cái người nào khác không chắc có lẽ là em thuộc cái top là ế bình vẫn anh thôi đời là số phận rồi ha bây giờ mình gặp nhau đây tiếp tục cái duyên biết đâu nó sẽ thành cái nợ lẫn nhau nữa em muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào theo em thì em không đặt một hình mẫu ừ. mà em chỉ cần là cái người đó tính tình ôn hòa một xíu có nghĩa là đừng có hỏi ra mà vừa cái gì về mà đung đung đung lên không có hỏi lý lẽ thì em em không thích như vậy một cách nó nhẹ nhàng một xíu còn hình thể sao cao ráo thì sao à. em chỉ cần là cao một cái đầu thôi mà nếu cao được cả nghĩa đen là nghĩa bóng thì rất tốt em không thích điều gì đàn ông ừ, tham gia quá nhiều vào tệ nạn à, em muốn tìm một nửa ờ, người yêu của mình một nửa yêu thương của mình như thế nào về em suy nghĩ thì rất là đơn giản ví dụ như ờ, có những cái chuyện gì đó mình cần nên giải quyết thì mình cứ nhỏ nhẹ với nhau mình giải quyết chứ ừ. mình đừng có nên mà làm um sùm lên rồi cuối cùng cũng không giải quyết được vấn đề rồi. gì hết công việc nhà thì mình cứ chia sẻ nhau mà mình làm thôi chứ không phải là ừ cái công việc nhà là của vợ thì ừ, đi làm về phải tự vô làm không có đối với em thì nó không có như vậy ai là lúc nào làm cái đó bây giờ chúng ta cố gắng à, là đóng lại con thuyền à, tình yêu mới để nó lan tỏa hạnh phúc ha à, em gái hôm nay đi với ai dạ em đi với con trai lớn của em bé ngồi phía dưới à con trai à. lớn nữa hả à. trời con trai năm nay nhiêu tuổi rồi dạ con 16 tuổi xin chào tất cả mọi người trong trường quay ạ à. con chỉ mong là người bạn đời của mẹ con là qua biết quan tâm chia sẻ với mẹ con con không có cần nhiều hết con muốn à, mẹ con bước theo bước nữa không dạ con cũng muốn điều này lâu rồi mà mẹ con vẫn ế tới bây giờ à, <laughs> con thấy chú này à, có hợp mà với mẹ con không mẹ con nói mẹ nè chú này rất là nhìn bên ngoài rất là điển trai sạch sẽ tính tình vui tính có thể về chia sẻ con được à, con có yêu cầu gì chú không dạ chú khi nào buồn thì qua nói chuyện với con <laughs> trời cái nó thân thiện ghê không à, chú nói gì với con à? thì à, đối với chú thì rất là đơn giản nói chung là về người lớn chú xử sự được và đối với người nhỏ chú xử sự được và đối với con nít chú xử sự cũng được chú là rất là đa năng chú chỉ con ờ, trồng lan hả con hả yeah. Dạ. <laughs> thú vị lắm á dạ tại nhà con cũng hay trồng trọt trồng này trồng nhỏ lắm rồi hợp với chú bởi vì ờ, với chú thì ờ, luôn luôn thích quanh nhà mình là luôn luôn phải có hoa Còn bất hoa. kể hoa gì theo con thì mẹ con nên bấm nút không dạ mình nên bấm nha chứ con kết chú này lắm rồi trời ơi con kết chú này Ủa, lắm con rồi ơi mẹ đi coi mà nó phải con đi coi sao con kết lẻ vậy à, anh trai bên kia cho em xin hỏi là anh chiên trồng lan đúng không à, đúng rồi em à, vậy anh có biết chăm sóc hoa giả quỳ không tại bạn hoa em nó hay quỳ. gọi em là như hoa giả quỳ cuối mùa mà nó hay đọc ngược lại là con quỷ giả <laughs> trời ơi yên tâm đi hoa Cần giả quỳ hay là da, da gì cũng ok hết á được được chứ bây giờ mình kéo rào nha kéo rào đi mở rào anh chào anh chào em cười cái cây này cười tặng hoa nào cười cô gái có nụ cười tỏa nắng dạ em dạ em cảm ơn em cũng à, xin có món quà tặng cho anh rồi anh cảm ơn em nhiều mở ra đi cưng coi gì vậy em rồi rất là đẹp cái một gì con dây thắt lưng một cái thắt lưng phải không rất có đúng đẹp. ý của em không dạ rất là đúng còn lan đâu sao không thấy tặng gì hết trơn vậy dạ chồng ờ, lan mà tặng bông hồng buồn ghê luôn <laughs> do là lan mùa này nó nó nó, nó ít bông quá thấy nó ngại ừ, chào em à, em ở ờ, huyện nào hồi nãy anh dạ em ở duyên hải duyên hải huyện giang biển không lên lên anh có khoảng hơn 100 cây chính xác là từ chỗ em lên đến anh khoảng 120 cây nhưng mà đi ờ, đi đường ờ, quốc lộ 60 gần hơn chứ à, bây giờ nó cũng có nhiều đường đi lắm anh ừ. Ừ, anh cảm nhận như thế nào khi mà tiếp xúc lần đầu với em thấy uh, dễ gần mà anh thích cái, cái cái cách mà thẳng thắn nói nhiều anh cũng vậy thích. rất là thẳng thắn và nói rất là nhanh mà cũng nói nhiều lắm có lẽ mình cũng giống nhau điểm đó em cũng nói nhiều nhưng tùy trường hợp nhưng mà cãi nhau không nói nhiều nha cãi nhau không nói không đối với anh ờ, cãi nhau anh không bao giờ anh nói luôn anh im thinh luôn tánh anh thì nóng lắm nhưng mà hãy miễn cãi nhau anh ra anh múc nước anh dội anh đầu anh xong anh đi rồi tĩnh tâm lại mình thoải mái lại mình mới dám đi về mà mình nói chuyện chứ mà lúc đó mình có thể là mình tánh mình nóng mình không kiềm chế được cảm xúc của mình nó lại khó hơn mình im lặng đi khi mình bình tĩnh mình sẽ nói chuyện với nhau nó sẽ hay hơn là cái lúc mình nóng giận thì đúng rồi à, em lúc nãy em cũng có nghe là anh nói về cái à, anh anh mong muốn cái người phụ nữ là giỏi nữ công gia chánh gì đó anh không phải là giỏi về nữ công gia chánh mà anh không muốn người phụ nữ anh giỏi về về, về nữ công gia chánh nhưng mà cái công việc đó là mình có thể mình làm được với nhau và anh nói với em một câu có thể là phụ nữ nấu ăn chưa chắc gì ngon bằng anh đúng em công nhận điều đó tại vì đa số những đầu bếp nổi tiếng đều là nam chứ không phải rồi. nữ với lại người ta chăm con người ta từ 3 tháng tuổi đó bởi vì sao mà không giỏi được chị ơi cái này phải kiểm tra lại biết đâu có người hùng hạp chăm sao chị chưa gì đã ghen tuông rồi đó trời ơi trần quá phụ nữ ngộ lắm bắt đầu để ý ai rồi là mới ghen đó còn là không có không có ghen đâu bắt đầu có để ý đúng không không có, đâu. để ý rồi đó chị ơi đôi khi là có những bà hàng xóm tốt bụng sao chị đó thấy chưa ghen thêm tập 2 đó Chị. uh, à, em, nói cái... câu đi em nói câu đi cho à, bà dạ. yên tâm đi em xác nhận ơi có không cái đó là không có rồi đâu có ai đâu anh nói là nhìn em dễ gần thì anh có muốn gần hay không quan trọng là cái nút ở phía sau em cứ dám bấm hay không thôi chúng ta đủ à, lớn để à, suy nghĩ để đưa ra quyết định chính xác cho chính con tim của mình đây nút đây cưng ở đó tràn ngập những yêu thương đó ba hai một hay quá gian. trời ơi bấm đông điệu bấm, luôn cắt, luôn cắt. hãy nắm tay nhau hãy tạo điều kiện hãy tạo cơ hội cho nhau ha thì còn có duyên hết sức ủng hộ quá trời quá đất luôn trời ơi con mê chú này quá rồi đúng không Chị nói nghe nè Thôi mình à, đặt nụ hôn đầu tiên à, ngay ngày gặp mặt đi Chung nó cũng ha gì vậy? Gì vậy cụng hả? Ai mượn cụng vậy? Không đây nè Đứng lại như vậy mà hôn má Đó, Đó. Rồi với uh, cổ làm với đăng ký kết hôn nhanh lắm Thầy cũng làm bộ phận đó luôn mà Không anh ơi, chỗ em em em điền tên người khác không Lâu lâu thi thảo em cũng muốn xóa tên ta, em điền tên em không được <laughs> à, Chúc các bạn hạnh phúc nha